Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Anh em ơi, cuối cùng thì tôi cũng đã trở lại ở đây Ơ thì có anh em nào hóng clip của tôi không nhỉ? Ô, thế ở đây có bao nhiêu anh em là hóng clip tôi ra hàng ngày nhỉ? <laughs> ba ngày rồi tôi không ra clip chắc anh em cũng không quan tâm đến lý do đâu Anh em chỉ chủ yếu là hóng clip của tôi thôi Chính vì thế là tôi nghĩ là thôi nhá anh em nhá Không phải giải thích gì nhiều <laughs> Thôi rồi Thế nhá anh em nhá Như thường lệ Đầu clip thì tôi xin được cảm ơn anh em Lê Chí Nguyên đã đăng ký làm hội viên mới của kênh. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Dạo gần đây có khá nhiều anh em quan tâm đến cái việc đăng ký hội viên của kênh. Anh em không biết đăng ký hội viên như nào thì anh em hỏi tôi cách đăng ký thì nói thật với anh em là bản thân tôi cũng không biết đăng ký như nào cả anh em ạ. Đấy, thế là anh em uh, đăng ký được thì đăng ký mà anh em không đăng ký được thì anh em like là được rồi. <laughs> anh em like anh em comment là được rồi anh em nhá anh em vào xem đều là được rồi chứ còn nói ờ, thật với anh em là đấy hôm qua nhá hôm kia có rất nhiều anh em sau khi mà tôi ra clip và tôi hỏi anh em ở trên kênh ấy các anh em mà đã đăng ký hội viên rồi ấy đấy rồi có một vài anh em comment rồi có những anh em còn thậm chí là còn nhắn tin cho tôi hướng dẫn tôi cơ đấy, có anh em uh, vũ trọng tín là anh em còn hướng dẫn tôi là đăng ký là chỉ có ở trên uh, android là đăng ký được Đấy, Android là đăng ký được Momo Sau đó tôi dùng cái điện thoại Android Tôi cũng cài Momo ở điện thoại Android Mà đéo thấy đăng ký kiểu gì luôn Anh em ạ, à, không cho chọn cái tùy chọn Momo Đấy, vẫn bắt phải thẻ visa Thế thôi chịu, tôi cũng không biết <laughs> Thế nha anh em nhá Tôi cũng chả biết làm nào đâu rồi và đồng thời tôi cũng xin được cảm ơn anh em Đỗ Đức Mạnh Sáng nay đã mời tôi cốc sinh tố Sinh tố rất ngon Cảm ơn anh em Đỗ Đức Mạnh rất là nhiều hai ba ngày không ra video mà vẫn có người nhớ tới là vui rồi anh em ạ Rất là vui Trận này là có 7 Có chúa quỷ, có Secret Lancer Liệu rằng uh, chúng ta có lên chơi uh, Wario không nhỉ anh em nhỉ? Có lên chơi Wario trận này không? Wario nhưng mà không dồn đồ cho Lancer, không dồn đồ cho chúa quỷ, chúa quỷ à, Chúng ta chơi ra kiểu là lấy đồ cho con chó sói ấy, như hôm trước ấy anh em Có rất nhiều anh em thích được chơi cái bộ này đấy Không biết là ừ, chúng ta trận này có lên chơi như thế không? Lấy đồ dồn cho sói Rất mạnh đấy nhá Đấy từ hôm trước ấy Cái clip của tôi ra ấy Ra xong một cái là Trước đấy là không có ai chơi con sò sói ấy. Thì sau khi clip của tôi ra thì bắt đầu là anh em thấy đấy Anh em tự cảm nhận nhá Vàng ranh Toàn thấy là <laughs> nuôi chó sói co Quỳ mẹ luôn <laughs> Bây giờ thì lại nó lại thành là là nhăn nhản rồi Đâu đâu cũng thấy chơi trò sói rồi Trò sói bây giờ nó lại đang hot anh em ạ Hot như là nhớ cái đợt mà cái bộ Kira kết hợp với cái ờ, con con con Velomancer ấy cũng hot như thế luôn cái đợt đấy cũng thế cái con Velomancer là cực hot thì bây giờ trò sói nó hot tương đương anh em cứ để ý mà xem rất nhiều người lấy đồ chốt đồ cho trò sói ở trong rank đấy mà chơi thì cũng hay ấy vấn đề là ngoài việc nó mạnh ra thì chơi nó cũng kiểu nó sướng ấy nhìn trông kiểu đối thủ đấm nhau với chó sói của chúng ta cảm thấy đối thủ bị bất lực ấy sướng nhưng mà nào đâu có biết được là vào trong trận đấu đây rồi chó sói rồi nào đâu có biết được là vào trong trận đấu là hai ba ông chơi kiểu thế à, cũng hai ba ông nuôi con chó sói rồi là cũng là chốt đồ ở ra 30 lấy cái quả trứng à, nhưng vấn đề ở đây là nó là cái gì quả trứng đấy thì nó phải ở ra 30 là mới lấy được Đấy mà từ cái <laughs> từ cái rau từ cái rau một đến rau 30 mà sống được đến cái rau 30 để lấy được quả trứng thì nó lại là cả vấn đề. Thế là nhiều anh em vẫn confirm cho tôi là có confirm lại khi mà chơi cái bộ này thì cũng không phải là gọi là nó gọi là bất bại đâu đấy mà nhiều khi là vẫn là toang đấy vẫn là đi toang luôn toang top 6 top 7 đó là bình thường anh em nhá toang top 6 top 7 là bình thường không có vấn đề gì hết <laughs> cái quả trứng và cái con sói ấy, nó chỉ mạnh khi mà nó lên được ra 30 nha anh em nhá đấy, ra 30 có nó phải có được cái quả trứng thì nó mới mạnh được còn nếu mà không ra được quả trứng ở ra 30 ấy, thì <laughs> hỏi chấm nhá anh em nhá câu hỏi này cho anh em trả lời tôi không dám trả lời <laughs> Đấy, nhưng mà vẫn rất nhiều người chơi nhá bởi vì nó hay anh em ạ bởi vì là cái cái cái cái cái cái cái cái uh, trận đấu mà nó nó nó gọi đệ liên tục thì nó rất là hấp dẫn Đấy, nó rất hay nhiều người đam mê Đấy, bây giờ nhiều người đam mê thì hôm nay thử xem là có làm quả trận sói nữa không nhỉ Đấy, bây giờ xin có, có sói nữa có sói hai sao sớm nhỉ lại có hy vọng lên được ba sao sau đó chúng ta lại làm thêm một trận như thế nữa cho anh em lại coi như là thưởng thức, anh em giải trí. Hợp lý không anh em? Tôi thấy là nó cũng hợp lý ấy chứ. <laughs> hợp lý đấy. Đấy mà hy vọng là trong cái trận đấu này nhá là cũng sẽ không có là chơi sói. Đấy còn thực ra thì anh em cũng biết tính của tôi ở đấy. Tính của tôi là chơi cái con game này này mà có nhiều người chơi trùng cái bộ đấy. Và cụ thể ở trong cái giai đoạn này nhá là tôi đang đam mê với cái con sói xong lấy quả trứng ấy. Đấy để dồn đồ cho sói để cho con chó sói trở thành con co Đấy nhưng mà lại có nhiều người lại chơi như thế Đây là như cái trận này nhiều người chơi Wario này Đấy nhưng mà lại nhiều người chơi cái bộ đấy Nhiều người chơi cùng bộ này Rồi nhiều người chơi uh, cùng một kiểu giống mình thì mình cũng không thích lắm đâu Thì mình lại chuyển sang chơi cái khác Đấy nhường các bạn ở trong game chơi cái cái bộ đó Đấy tính tôi nó là như thế không không không không thích gọi là là, là bon chen anh em ạ không thích bon chen Đấy, ờ, nhưng mà đầu game thì nó ra thì cứ mua thôi anh em nhá Đấy, mà mình không thích bon chen cuối cùng mình lại uh, phải bon chen vào thì nó lại không hay <laughs> giống như là đang bon chen đấy tôi trông giống như là tôi đang bon chen vào cái bộ warrior mà anh em thấy ở đấy hiện tại ai là cái người top 1 nào nhưng mà cái top 1 từ dưới lên <laughs> top 1 từ dưới lên anh em ạ dã man mẹ vãi lái thật Ôi rồi ôi Warrior nó nhiều thế kia Ôi xong rồi Trận này nhiều người Warrior lắm Nhiều người Warrior lắm anh em ạ Nhìn sơ sơ đấy Đấy lại gặp lại Ít nhất là ba thằng Warrior anh em nhá Ít nhất là ba thằng Warrior là Ra cả Doom rồi này Chết à Trận này vừa lấy vớ vẩn ra con sói đấy là lừa rồi thực ra nó nó chạm vào cái cái cái cái cái cái, cái niềm đam mê ơi rơi thế thì <laughs> không anh em ơi trời ơi thế này thì có, có lên quay xe không nhở quay xe không nhở từ từ đã từ từ đã chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa vẫn wario vẫn wario từ từ từ từ từ mặc dù là cái con này ấy nó lên được một con gấu mết nhưng mà không ăn thua anh em không ăn thua không ăn thua từ từ đã con gấu mết nó phải ra một đôi đã thì tôi mới yên tâm được một đôi còn ra một con nhiều khi nó lừa anh em cả trận nó khi nó không thêm được con nào nữa đâu đấy vừa đấy thì tôi cũng bán một con gấu ấy rồi đấy tôi cũng bán được một con gấu rồi hay quá gặp đúng cái thằng đang cô được quá nhờ lấy bán mất một con gấu chính vì thế là cái con gấu gấu gấu tăng cơ phía trên ấy nó sẽ khó lên được hai ơ ơ được đây nhờ ba con rồi này ê thế thì thế thì u, à không nếu mà chơi gấu này có thể chơi bit được nhá không cần chơi warrior đâu chơi bit cũng được bit được trận này được, được luôn anh em ạ chơi bit được luôn bit assassin bit kẹp assassin gấu làm co ừ. Uhm. Nghe có vẻ hợp lý Nhưng mà trận này có nhiều warrior thì thì, thì, thì beat phản đam cho thì cũng sợ phết đấy nhở Mà trận này thấy có rớt, có có rồng 5 tiền này Hay là, là quay xe sang sang, sang chuyên mết được không Mà bây giờ nếu mà muốn quay xe sang chuyên mết thì phải cho con gấu saman nữa Gấu saman rồi hoặc là cho một con con con con gấu mết lên hai sao thì còn chấp nhận được có vẻ như tôi đòi hỏi hơi nhiều <laughs> hơi nhiều rồi phải À đây này Ôi giời tôi chưa biết Như nào nhỉ ba warrior này hai bit này Thế tôi vẫn chưa biết anh em ạ Vẫn chưa biết Thêm một gấu nữa Giờ cho xin con gấu Saman nữa này Thì thì thì chốt bài là là bán hết Warrior đi Đấy còn nếu mà không ra được gấu Saman thì thôi vẫn chơi Wario vậy Đúng không? Tầm này phải có thêm con Eco vào anh em ạ Máu có vẻ tụt hơi căng 66 máu ở ra 10 Chút nữa mà ra thêm một con Wizard nữa là tôi cho vào kích hoạt bốn gấu Tuy nhiên là lúc đấy là ở level 5 thì nó hơi yếu ở level 5 lúc đấy là nó toàn một sao Đấy mà cho bài vào thì đồng nghĩa việc là sẽ bị đẩy nhiều hơn Ơ kìa Cẩn thận nhá Đừng bỏ toang ra quái Không kẹp bit vào rồi không toang được Ok ba warrior hai bit thì toang làm sao ra quái nhỉ Ê, à, đây này nhưng mà bỏ vào eco tiếp đúng không nhưng mà mà mà, mà không không không không có ấy à không không không không có eco cho vào như này có hơi toang không nhỉ Thôi tạm thời tôi sẽ chốt cái đồ này đã Thế thôi đã anh em ạ Tạm thế thôi Như này tôi cũng chưa chưa có hạ được Chốt hạ được là là bộ gì đâu anh em ạ Vẫn có thể nó sẽ là warrior ở đây Warrior cũng đang ra nó cũng khá khá ở đây rồi Đấy, gấu bây giờ ví dụ như là cho vào kẹp nó nhảy ra được thêm một vài con thì kiếm thêm tiền nó bán đi thôi thì cũng được đây ơi, ui giời, may quá Được anh em ơi Up lên 6 Thôi, chấp nhận Up lên 6 Để giữ eco anh em ạ Giữ con eco trong đội hình không là mất nhiều máu lắm Không chịu được nhiệt đâu Không chịu được nhiệt đâu Tầm này vào bắt đầu đẩy kinh rồi Đấy một nửa số máu chúng ta đã mất đi Một nửa số máu chúng ta đã mất đi Mà lên nhớ là bộ này chơi đến ra 30 cơ Mà bây giờ mới có hiệp 12 thôi Vậy là còn tới 17 hiệp nữa Phải trụ đến ra 30 Với số máu ít ỏi bây giờ 57 máu Không chơi bộ đỏ thì khả năng sinh tồn nó là không cao nha anh em nhá Nhất là chơi Warrior trận này có quá nhiều người đi theo cái con đường đấy Khả năng sinh tồn rất thấp Quả này lọt hết này Ui rồi mẹ lọt hết luôn Giết được một con thôi là cũng được rồi Xin một con thôi Được Một con là là, là 10, 10 round là, là bớt được 10 máu ở đây anh em ạ À đây Gấu mết à À À. bán Bán Gomez đi ông nhỏ Ôi bây giờ đứng trước cái sự lựa chọn nhưng mà chơi cái gì Hay là um, quay xe, quay xe đúng không? Wario đang ra nhiều này, bây giờ lại quay xe à? Ui quả này hơi phân vân anh em ạ, hơi phân vân Bán Wario hay bán Gomez choice. Hơi phân vân ở đây. Thực ra bây giờ tôi vẫn chưa biết chơi gì. Ừ, thế đấy. Tầm này vẫn chưa biết chơi gì. À, trận này có có cả đỏ Glacio à? Trận này đỏ Glacier khá là mạnh đấy Có Skelet Lancer Căng thật Hai thằng đang có chuỗi Ui Thế thì ôi rồi ôi Không phải rồi Thế thì, thì, thì, thì, Có ra cả già này anh em này Ờ ra một phát là là hai con mết luôn Ra cả gấu gấu cụ Thế thì quay xe Quay xe quay xe quay xe Quay xe anh em ạ Quay xe rồi Thế này là khả năng là quay xe rồi Lên quay xe, lên quay xe, lên quay xe Ok Đây có một con già và một con con con Dưa so Được không? Chốt nhá Chuyển sang bếp đánh đi Được Trận này có rớt có dòng 5 tiền Chơi 9 mét 9 mét 12 con luôn Tầm này 12 con nó kịp không nhỉ Vẫn kịp Thực ra là nếu mà chơi dần dần lên Mà đánh đến lết thì Rao quái cho cho vào kiếm kiếm kiếm kiếm bốn sách một lần thì quá là được luôn chứ. Được rồi, trận này nhiều người chơi Warrior lắm anh em ạ. Thôi. Xin. Về căn bản là những cái trận đấu mà quá nhiều người chơi Warrior này là tôi cũng không muốn chơi tí nào. Thật sự là như thế. Hay quá Quả giữ máu tuyệt vời Úi rồi Được quá nhờ Rồi Chơi gấu thì chúng ta đã đánh ở level 9 Level 9 ờ, sẽ là 6 mét kết hợp với cả 4 gấu ở level 9 đúng không? Ok đó Thế thì thôi chắc là tôi sẽ phải giải tán bớt cái bọn này đi Sau đó thì thì, thì, thì, thì tôi, tôi, tôi dần đến 9 thôi anh em ạ Chứ tầm này Warrior quá hề nữa nhở Đúng không? Thôi Warrior làm gì nữa Bây giờ có kẹp bốn đỏ để kẹp này Kẹp bốn đỏ vào thì kẹp Đúng không? Bây chơi bốn đỏ bốn đỏ sớm bốn đỏ sớm cũng mạnh mà Chico Barrio giờ không có slot thì chơi không? Thực ra đứng trước cái ngưỡng cửa này thì nó mới chỉ có hai con gấu mết nên là vẫn chưa tự tin lắm anh em ạ. Vẫn chưa tự tin là chơi mết lắm. Đấy nên là vẫn phải giữ đỏ lại. Để mà tí nữa kẹp bốn đỏ và chơi gấu bốn đỏ thì nó mạnh hơn. Gấu gấu bốn đỏ cực kỳ mạnh nhá. Gấu bốn đỏ kết hợp với mèo ấy Gấu sáu đỏ còn mạnh nữa Gấu sáu đỏ cực kỳ trâu chó luôn Có thêm con tôn, tôn lụ không nữa nhở, Ui rồi Gấu sáu đỏ mà kết hợp với tôn lụ không thì thôi rồi luôn trâu. À đây rồi Ui thế đây chốt được rồi anh em ơi Thôi thế chốt được rồi đấy Ui rồi được quá anh em ơi Thế thì được rồi <laughs> Tôi lại cứ tưởng là tôi sẽ phải chuyển sang cái bộ đỏ Nhưng mà thôi bây giờ chơi mết được rồi đấy Thế này thì thì chốt mết rồi Ok Ôi giời tôi lại cứ tưởng là tôi chơi đỏ trong trận này Về căn bản ấy là trận này ấy là có con Omen anh em ạ Đấy thôi lên 9 luôn Dí lên 9 luôn Tại sao? Lấy sách anh em Dí lên 9 thì mới kẹp được 4 gấu kết hợp với 3 mét với cả hai đỏ Rồi kẹp thêm được cả human vào nữa thì mới có sách được Rồi Đây sẽ là quyển sách đầu tiên của tôi Thôi cái tầm này thì chốt đồ luôn thôi anh em ạ Rồi sẽ lấy mấy cái món đồ cho con gấu ờ, gấu cụ tương lai Chén thánh này BKB này À đây rồi Rồi chỉ cần ra được một con gấu 5 tiền nữa thôi Đập trứng luôn Hứa Và trứng này cho gấu 5 tiền gánh kèo anh em ạ Con gấu assassin thì tứ lỡ bán đi Thay bằng cái con gấu saman là được Hợp lý chưa Đấy, đồ bây giờ thì còn cái gì nữa nhỉ? Bây giờ lấy um, Lấy cái giáp phản được Nhưng mà chưa Chưa chưa chưa Ở đây giáp phản nó có nhiều mảnh Tôi lấy trước cái triệu ma pháp đi Cái giáp phản này này là tí nữa Nó có nhiều mảnh để ghép vào cái cái, cái, cái, giáp phản này Đây ở đây có có viên ngọc ở đây là anh em thoải mái này Có hai viên ngọc ở hai bên Từ từ anh em ạ Chưa lấy vội Nha anh em nhá Cái này chúng ta đợi đến round 20 đi Biết đâu cái round 20 ấy Quái nó lại tự nhảy ra cái viên ngọc thì sao Đúng không Đấy Thế là từ từ đã Chúng ta lấy cái gì mà cần thôi Cần ví dụ như cần Cái huyết trượng là chưa có là lấy luôn Chốt luôn Nha anh em nhá Rồi huyết trượng chưa có Đấy mà cái món đồ đấy là cần nhiều Ra thêm mết này Hợp lý quá nhở Rồi mua thôi Chắc là tôi nghĩ là bỏ cái bọn đỏ đi được rồi đấy Tầm này bây giờ thấy mạnh rồi Bỏ đỏ đi anh em ạ Tầm này thì, thì, thì có gấu gấu mết 2 sao thì là ổn lắm rồi đấy Dồn đồ cho gấu mết rồi Gấu mết 2 sao thì đương nhiên rồi Đấy nhưng mà chúng ta thiếu cái viên bờ linh để ghép ghép ghép bờ linh, thiếu ma lăng. Nhưng mà tôi chưa lấy viên ma lăng đâu Cái cái chỗ đấy là phải để để lại để để dành anh em ạ Tầm này mạnh rồi không cần Còn cái slot đấy tôi sẽ để dành Trận này nhá chơi mết quá hợp lý anh em ơi Trận này nhiều warrior anh em ạ Trận này nhiều thằng chơi warrior. À đây rồi Ui giời <laughs> Ra được con gấu bố đập trứng luôn này Hay hay quá Hay quá hay quá Khá đấy, khá đấy <laughs> Gấu đẻ như này khá quá nhở, Ok Cứ như thế này thì game lại là dễ rồi anh em ơi Trời ơi, đồ này từ từ đã Ghép tí nữa ghép cái bờ linh Ôi còn nhiều đồ lắm Bờ linh có khi còn không ưu tiên bằng cái cái, cái giảm hồi chiêu đâu Bình tĩnh Chúng ta nếu mà có, nếu mà cần thì nó, nó sẽ phải cần ba viên ma lăng Đấy, cần ba viên ma lăng và cần ở đây là cần cái giáp Thôi cứ từ từ đã anh em ạ à. Lốt round này rồi tính sau Rồi round này gặp Glacier Beat à Được Đội hình này cũng mạnh đấy Ok bạn ơi Kinh gấu lướt kinh thật Ui giời Ui giời Hay quá Rồi Đấy có sách ờ, tích được lên 11 anh em ạ Cứ mỗi round một quyển thế này là ổn rồi Đấy kẹp thêm được human này vào Quá tốt anh em ạ Lên được 11 là chơi được rất nhiều thứ nhá Lên được 11 là chơi 9m 9m kết hợp với cả bốn gấu ở level 11 đấy Hợp lý chưa? Quá hợp lý Trận này có cả rớt, có cả cả cả rồng 5 tiền Thế thì, ui rồi ôi Chơi hàng hàng riu luôn anh em ạ Không cần phải kẹp quy giạt luôn chơi hàng riu tí nữa là cái con gấu búa này nó sẽ tung trưởng là là địch còn đứng im luôn bị đóng đá rất khỏe hiệu ứng của 9 mét và mà tác động lên cái bọn mét này nó là hàng riu nó khỏe lắm bọn gấu nó lướt liên tục mà cooldown của nó quay nhanh nó không giống như là 9 mét fake 9 mét fake thì nó chỉ tung được một lần trưởng thôi xong là thôi xong nếu mà giết được hết địch thì thì không nói làm gì mà nếu mà không giết được địch thì là coi như là toang Ghép được cái bơ linh rồi Đấy rồi Up lên 10 Không nói nhiều 6 mét vào cho tôi Ơ kìa Chuột làm sao ấy nhở Chơi cái hệ máy này Chơi, chơi ở trên PC nó hay Lâu lâu nó hay có kiểu chuột nó bị thế anh em ạ Đấy đấy đấy Kéo mai đâu được đấy Ô Khó chịu thật đấy Thôi được rồi pick đồ vậy Rồi lấy viên ma năng nữa này Ok Bờ linh Được cái bờ linh đã Giáp phản Giáp phản đã nhở Mấy cái giáp phản trước còn cả cái BKB cơ anh em ạ Còn BKB nữa cơ Mà lấy giáp phản trước cho con cầu bố đã Ok Rồi Cứ mỗi nào được một quyển sách từ bây giờ ra 30 Thế nào cũng lên được 11 anh em ạ Mà vố vẩn còn lên được 12 ấy chứ Tôi kiếm thêm wizard và tôi kích hệ Lên level 11 là chơi được 6 human 4 gấu 6 mét anh em ạ Ở level 11 Được Bây giờ là 4 human rồi đúng không? hai wizard nữa là 5 5 human rồi, 5 human bỏ mết đi. Bỏ một con mết đi. Bỏ một con mết đi, bỏ bỏ một con gấu đi nữa, đúng không? Là chúng ta có 5 con rồi, lên level 11 là chúng ta kẹp thêm một con human nữa là 6 con human. Kết hợp với cả 4 gấu với cả 6 mét quá hợp lý. Ok. Rồi. Đây, Glacier Beat khỏe này nhưng mà bây giờ lên nhớ là tôi bây giờ tôi đang có một cái hàng gấu clear rất nhanh <laughs> lượt cho hai phát đi hết cả hàng luôn ơ ờ, vớ vẩn trận này lại có khi lại còn chơi được cái con gấu gấu gấu gấu bố lên được ba sao ấy chứ nhở được không được đấy bây giờ mới round 22 thôi đấy đẻ ra được ở đây là bốn con rồi tí nữa lại hên hên ra là quả trứng các thứ hợp lý chưa rồi Nói chung là bây giờ tăng cường gấu lên để cho con gấu nó sơ tích stack nhanh Tích stack để, để lóc được mấy cái skill cuối cùng thì nó mới mạnh được Cái skill lặn của nó là cái skill mà nó phải mất tới 8 lần stack thì nó mới có thể ờ, tung được trưởng Chính vì thế là cái con này ấy, là phải cần là phải có nhiều gấu ở trong đội hình Nhiều gấu tung được trưởng trong đội hình thì mới có ăn thua Chứ còn nếu mà chỉ có ba con thôi thì vẫn gọi là kích hoạt rất chậm chưa kể là nếu mà không giết được đối thủ là sẽ không lướt được cái lần tiếp theo đâu Đấy Dao này toang này Được không? Ăn được không? Ui vẫn ăn được Hay quá Ăn được không? Ui nó xe qua được kia Càng càng càng Chuyện này cũng có thằng chơi 6 mét này Ghê đấy 6 mét rồng anh em ạ Đây rồi Kunka Thuyền trưởng tí nữa là cho vào Một con nữa, một con human nữa Con rồng nhá yeah. Round sau là, là kẹp 6 human vào được Nếu mà có con rồng Dragon Clyde cho Dragon Clyde hoặc là bất cứ một con nào ờ, thuộc hệ Human thôi, ở round sau thôi. Là tôi cho Human vào luôn. 6 Human round sau. Con gấu bố này thì chắc chắn là nó sẽ cân được con quái ở đằng sau yên tâm Wow Gặp thằng này có cắt được chuỗi nó không Ui không kịp lướt rồi Cắt nổi không nhờ Bị đu rồi kìa Ui rồi ôi hay quá Cắt được chuối của thằng 9 Warrior đang xanh anh em ạ Hay quá nhờ Được đấy Trời ơi huyết trượng Hay quá đồ đẹp luôn Nhưng mà cái round này chưa có human Roll không? Roll cái nhở? Roll cái Ui, đây rồi Hay quá Rồi, rồi Chút nhanh anh em ơi 6 human vào Bỏ bớt hưu, ờ, bỏ bớt mết, bỏ bớt gấu đi Rồi, 10 con Vừa đủ Đấy 3 mét rồi Kẹp 3 mét chắc là ăn được Tôi nghĩ là ăn được làm gì có chuyện không ăn được Con gấu bố lấy tăng trâu lắm Hàng trước thế này là ổn rồi Hàng sau thì có già với cả flame gây đam Tôi nghĩ là ăn được con này đó Đấy thậm chí là cái con gấu mết nó lướt nó cũng tín phết đấy chứ Đam to phết đấy Ổn rồi anh em ơi Đấy Lên 11 Được Hay lắm Rồi một, một round nữa thôi anh em ạ, một round nữa thôi, một round nữa thôi. Rồi lại cho 6 mét vào. Đánh cẩn thận. Đánh cẩn thận. Rồi. Đồ xem nào. Đồ chốt được cái giáp rồi đấy. Chốt luôn nhỉ. Giáp băng cho cái đội hình 9 mét. Một cái sự lựa chọn không thể nào mà hoàn hảo hơn được nữa. Chọn rồi anh em. Giáp băng Ok Quá tuyệt vời Rồi Con gấu này nó sẽ rất trâu nhá Với từng này cái giáp còn có cả Cả cả chén thánh Còn có cả huyết trượng Thì con này nó sẽ phải nói là Nó rất cù nhây trong combat luôn Ok nhiều chín qua với chúng tôi Warrior Ờ Lại đây bạn ơi Rồi từ từ 50 tiền đã tận dụng cái lợi thế chơi gấu chứ anh em Chúng ta chơi được cái bộ gấu Chơi bốn gấu này thì không phải lo lắng về cái vấn đề là tiền Đấy không phải lo lắng về cái vấn đề là Là là là, là chúng ta phải roll hai sao tướng Không có vấn đề khi mà các con gấu tự đẻ ra Mà nó lên được hai sao thì nó gánh hết Anh em ạ chơi sướng lắm Chơi bộ này sướng lắm Tiền thoải mái luôn Đấy chỉ làm nào để làm sao để có thể sống sót được thôi để ra đủ bốn gấu thôi còn một khi mà đã ra đủ bốn con gấu mà ra con cái gấu, con con con con gấu cụ con gấu cụ mà lên được hai sao nữa thì thôi xác định là trò chơi này nó easy rồi anh em ạ game này easy rồi đấy mà lại đi theo cái con đường counter lại những cái bọn đang top đang đứng top là hai thằng warrior đang đứng top thì bây giờ tôi đang counter lại hết rồi thì có sợ gì đâu còn mấy cái thằng kia sắp chết đến nơi rồi kìa mấy thằng dưới kìa đấy warrior nhiều lắm trận này warrior nhiều vai đái luôn ba thằng warrior anh em ạ may quá tôi không chơi warrior nếu không thì thành bốn thằng warrior thậm chí ở trong cái rau này cái con gấu 5 tiền của tôi nó còn bị đúp mẹ gấu cụ bị đúp mà vẫn còn ăn được này anh em này thấy không cao tơ chưa cao tơ vậy là ấy. đấy là mới chỉ có còn còn có sáu mét rồi đấy nhá tí nữa lên 9 mét thì thằng nào nó ăn được mà tôi cũng nói luôn chấp cả con Lancer luôn Không có cửa Warrior không có cửa đâu anh em Ê Thunder Spirit lên hai sao đi nào Rồng 5 tiền ra này Thiếu con sớt nữa thôi đủ 9 mét Tôi chết mẹ luôn hết tiền rồi ra đi nào Lên hai sao đi Giải phóng hàng chờ Ủa, Cái con Thunder Spirit không lên Lên con sói chán thế nhở Thôi từ từ đấy anh em ạ Hãm chút hãm chút Không cố không cố không cố không cố Rồi tạm thời bán cái con rồng một tiền đi Cố quá là quá cố đấy Tí roll phát lại ra thêm mấy cái con rớt lại không có tiền mua Mà trong khi đấy là round này round 28 rồi Tôi phải giữ lại 6 con human anh em ạ Để cái round quái round 30 phải bỏ vào để kiếm sách nữa anh em Rồi Nói chung là Warrior gặp tôi cả Trông đẩy khá nhiều máu ấy Ok thôi lại tích tiền anh em nhá Tích tiền không Tầm này chưa lên được 12 cấm đánh Chốt được cái cấm đánh này à, Chốt luôn được mà Tầm này thì ghép cái gì nữa đâu Ghép cái cấm đánh thôi Đấy Chống hồi máu luôn Đấy mà trận này có chống hồi máu thì yên tâm Không sợ thằng Lancer nữa Không sợ thằng chơi Lancer chơi Warrior đâu Tí nữa dồn đồ cho con con con uh, con con Flame Wizard nó cầm cái cái, cái gậy gai là xong mà. Sợ gì đâu. Lancer nó chỉ sợ khi mà không có chống hồi máu thôi anh em ạ. Còn vâng, có đồ chống hồi máu thì không ngại 9m không ngại đâu 9m không ngại Lancer nha anh em nhá Bởi về căn bản là cái con Lancer nó sẽ là một cái con solo với tất cả Đấy Mà cái con Lancer là nó chỉ là gọi là Châu ờ, theo cái dạng là đam phép thôi Còn đam vật lý vẫn là ăn bình thường mà Đấy nên là ở trong cái đội hình này ấy, nó sẽ có hai con đam vật lý mà Con gấu Saman với cả con con uh, con Mila này Flame Wizard này Thế nên là cũng không ngại anh em ơi Kệ nó đi Trận này kể cả là có Lancer vẫn chơi mết được Bởi vì là vẫn là counter về mặt đội hình thôi Đây là như thằng này nhá 7 có khi là còn đi chứ 7 là còn đi chứ Đấy Làm gì có cái cửa ăn Ồ 7 2 sao anh em ạ Đây là còn mới có 6 mét thôi đây rồi, ui giời, mãi mới lên 2 sao Đấy, chuyện này mặc dù đi mết nhưng mà bây giờ mới lên được con Thunder 2 sao anh em ạ Dã man chưa Mặc dù ở đi mết đấy Rồi bây giờ cho human vào đã Rồi Phải tận dụng những cái rau quái này để lên 12 anh em ạ Tính thế thôi nhưng mà chuyện này vẫn chưa có rớt Mà tôi lại đang tham hai con wizard này Bởi vì có rớt ấy là sẽ kích hoạt được thêm cả bộ gót nữa Đấy nên là tôi vẫn mua con wizard này Mặc dù là trận đấu này nếu mà tính ra là sẽ đủ 9 con mét đấy Không cần phải kích hoạt wizard đâu Đủ 9 mét luôn Nhưng mà thôi kệ Có có thêm cả bộ gót nữa Thì cái con Thunder Spirit này nó sẽ mạnh hơn này Được kết hợp gót anh em ạ Xòe quạt liên tục Chén thánh Chắc chắn rồi Đây rồi Chén thánh món đồ rất yêu thích của tôi Món này mà cho những cái con mà nó cù nhây thì nó cực kỳ hay Mấy con kiểu như là con con gấu cụ này Hay là anh em thấy là có con như là con uh, Secret Lancer cũng là rất là nhây Cầm cái chén thánh này là hồi máu cực kỳ kinh khủng nhá Đấy là chưa tính đến cái việc là mấy cái con mà bay nhảy thì cực kỳ là khó chịu Mấy con bay nhảy mà cầm chèn thánh này thì Có khi là suốt ngày là cầm hòa thôi trời bao nhiêu rào cầm hòa luôn Đấy, con sói cầm này cũng được này Chơi co là con sói dồn đồ cho Cho sói cầm chén thành cũng rất là ổn luôn Chưa có Lancer à bạn ơi Thế thì đi rồi À chưa, vẫn còn nhiều máu lắm Nhưng mà tớ sẽ xin quyển sách Ồ, để tớ lên 12 nhá Cảm ơn nhá, hay quá rồi bọn nó đi rồi bọn đi dần dần rồi anh em ạ tương lai tôi nghĩ là chỉ còn có nhà tôi đấu với cả hai cái nhà warrior thôi dạo gần đây thì cái bộ warrior nó cũng rất là hot khá là mạnh Đấy, chơi được đủ các thể loại mà bây giờ warrior chơi sói cũng được này Chơi Lancer cũng được mà chơi Berserker thì cũng ok Chơi Doom cũng vẫn ok Đấy, không ờ, không có 7 thì có thể chơi Doom Không có chúa quỷ có thể chơi Doom Nói chung là ừ, cái bộ Warrior bây giờ nó khá là toàn diện Kẹp thêm hai Glacier vào Trông tín hẳn anh em ạ Tăng tốc đánh rồi có cả thêm cả beat Có cả đỏ kẹp vào Kẹp được rất nhiều thứ Đấy, Kích hoạt được rất nhiều tộc hệ ở trong cái bộ 9 Warrior Chính vì thế là 9 Warrior nó khá là mạnh đây có Secret Lancer này Ăn được không? Ăn nổi con này không? Một sao thì ăn thua gì Một sao thì ăn thua gì bạn ơi Đấy Không ăn thua Ui đi rồi Rồi cảm ơn nhá Ra này Lại rôn mạnh phát nhỉ Đưa ra lên hai phát Trứng à Trứng từ từ Trứng để cho con con, con, con gấu bố nha anh em nhá Gấu bố lên ba sao Ui lại trứng này Ê, rồi Thế thì đập trứng nó già vậy Hết slot rồi Lại quả trứng nữa Bán này đi Lóc lại thôi Round này thì không kịp rồi Còn 14 giây nữa thôi Xả hết tiền thì không kịp Ra được mấy con nữa thì lại toang Tí nữa con Flame mà lên hai sao rồi tôi sẽ dồn đồ con Flame, dồn đồ đánh tay cho Flame đi giạt. Ok thằng này ăn được không? Có Lancer ở đây nhưng mà cũng một sao thôi. Cũng vẫn một sao thôi bạn ơi. Cũng vẫn một sao. Ờ, châu phết nhở, châu phết nhở. Ờ, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Được đấy, được đấy, được đấy. Ok, ra đấm đi. Đúng rồi. Ui giời ơi, Secret Lancer một sao không ăn thua. Ra nó thổi nó còn chết kìa. Đây rồi, hay quá hai con gấu 5 tiền hai sao Biết thế vừa lấy giữ lại quả trứng Chưa đập cho già vội nhá anh em nhở Đấy, giữ lại quả trứng có khi là lại thêm quả trứng nữa ấy, là là chúng ta lên được 3 sao luôn Không cần phải đợi nó ra nữa Nhưng mà quả đấy đã hết slot rồi anh em ạ Hơi tiếc Nhưng mà không sao Chơi hai con hai sao cũng vẫn ok Đấy, tránh bị Doom Anh em thấy là mấy round vừa rồi là cái con giờ gấu 5 tiền toàn bị Doom thôi con này thì nó lại sợ cái là Nếu mà có con Doom vào thì Hoàn toàn là bị phế Con gấu 5 tiền nó sẽ không thể tung trưởng được Đấy mà bây giờ cái con gấu 5 tiền nó đang là con to tiền nhất ở trong bàn cờ của tôi rồi Rồng 5 tiền thì chưa ra này Rồng 5 tiền chưa ra lên 2 sao này Rồi rớt chưa ra Rớt còn phải lên 2 sao cơ Thì mới lé được con Doom Đấy nhưng mà thôi không sao Bây giờ tôi vẫn cảm giác tôi vẫn ăn được dễ dàng luôn Ôi giời Đẩy quá kinh khủng 17 máu Tí chết Này quá anh em ơi <laughs> Đội hình này Đội hình này anh em thấy tôi chẳng phải làm gì cả <laughs> Thật Anh em có thể thấy là tôi chả phải làm gì Từ giữa đến game đến giờ Lúc mà tôi ra con gấu bố lên hai sao là Từ lấy giờ tôi đấy tôi cứ chỉ lém ra lém vào Đau quái tôi cho vào thôi mà Có làm gì đâu Đúng cái đau quái là tôi cho cho bài vào để tôi tôi ờ, tôi, tôi kiếm sách Đến cái round ờ, người thì tôi lại bỏ quái ra Tôi lại cho 6 mét vào Cho thêm gấu vào Thế thôi <laughs> Không phải là một cái gì luôn Chơi sướng thật đấy Ước gì mà trận nào vào trong rank cũng chơi như thế này nhỉ anh em nhỉ Anh em có thấy thế này là có thích không? <laughs> thích thật sự Chơi sướng thật Đấy mà còn đấm được nhiều bộ chứ Cái bộ này vấn đề là nó khỏe chứ Mà cũng đúng thôi Cái bộ mà nó khó ra như thế này thì chắc là nó phải khỏe thì người ta mới chơi chứ không thì ai người ta chơi gấu nữa đúng không anh em Nên tôi nghĩ là nó cũng hợp lý thôi tôi nghĩ là để cái sức mạnh này thì nó cũng hợp lý đây rồi giáp phản rồi anh em ơi giáp phản không nói nhiều giáp phản cho gấu bố rồi trầu lắm rồi đấy rồi lên 12 thôi ok ổn rồi bây giờ 9 mét nha anh em nhá À chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. À đủ rồi, đủ rồi, đủ đủ đủ Đủ 9 mét rồi. Ơ thiếu con gì nhở? Ơi giời, thiếu con rồng. Thiếu con rồng anh em ạ. Thiếu con rồng một tiền hoặc là con rớt. Lấy à, bán đi đấy để lấy slot bây giờ thiếu. Vốn phần thua lo này không nhở? Berserker 3 sao cơ à? thế thì cũng căng đấy thế thì cũng căng thế thì cũng căng ấy à ấy à ấy à solo được không gấu bố solo được hai thằng không ui trông gấu của tôi có vẻ vẫn là hiên ngang lắm ơi đây rồi rớt rồi hay quá hay quá anh em ui rồi anh em nhìn kìa, một mình con gấu bố nó solo hết luôn ui rồi thắng luôn cả lancer lancer không ăn thua rồi ôi lancer hai bây giờ mới có cửa anh em ạ lancer một thì ăn thua gì à đây rồi anh em ơi Thậm chí ở đây tôi còn đủ bộ luôn này Có cả rồng uh, ờ, một tiền luôn này Thế là thừa luôn này Bỏ bớt đi cho được hai gấu Đúng không? Được quá nhở Quá đúng luôn Anh em ạ 9m thằng Ryu ở level 12 9m 4 gấu Ui rớt này Hay quá, ui ơi, tiền của tôi bây giờ đến 70 tiền rồi không xài kịp luôn Không xài kịp luôn anh em ạ Dã man Trông con bảy cả Ui rồi ui rồi con bảy đứng im từ lấy giờ Ui anh em ơi biết tại sao không Nó bị đóng đá đến chết anh em ơi Ui rồi Vậy đi luôn Ơ <laughs> Double kill luôn anh em ạ Dã man Ui rồi cái đội hình này Tôi ờ, quả này mà tôi 100 tiền có khi tôi không phải xài tôi vẫn vô địch dã man thật chơi cái đội hình quá là sướng luôn chưa thấy cái đội hình nào mà nó dễ như cái đội hình này đấy thề anh em biết cái đội hình nào mà nó dễ chơi hơn cái đội hình này thì anh em comment vào cho tôi nhá <laughs> Mà dạo gần đây thì cũng có nhiều người chơi con sói bất tử ấy Thì tôi cũng rất muốn là anh em thử test xem là cái con sói bất tử mà gặp cái con gấu cụ ở trong cái trận đấu này thì hai con nó vờn nhau Nên nó chơi đến cái trận đấu đến bao giờ anh em nhá Liệu rằng có phải là mãi mãi không? Cảm ơn anh em đã xem và thích video này